nhà có xa không cô cô nhà có xa không à cô của nhà mình đâu hết rồi cô ở vậy à, à, à, chú đâu chồng của cô á nhà mình có đèn không cô ông ờ, ờ, bị bệnh ông đi về quê ông đi về quê phố uống chú gì hết á à. ông bị sưng cái chân này à rồi em không lên chở đi về quê rồi rồi giờ ổng về hồi nào chú về hồi nào đi là mấy ngày ừ vậy hả ừ. nay cô mệt quá nay cô biết cái này quá chú bác sĩ nói cô xin quan tim gì đó ừ. mình chú thấy bây giờ nó đen nó mệt cô đau quá nó đen nè đau à, sạch bên đây nè à. coi được cái này nó sưng hả dạ mệt cái chú ơi mệt lắm giờ bữa hổm bên tụi con hỗ trợ cho cô đó rồi cái tiền đó triệu bạc rồi đi về mấy ngày cô đi ra về còn được cũng trăm mấy chục ngàn nhưng mà cô cũng đủ nên cô đem to về bác sĩ nói giờ là quan tim à, tim bà nặng như vậy nhiều lắm bây giờ bà phải mổ mới sống bây giờ là hết cú rồi bây giờ là dữ lắm bây giờ có con đường mổ máu nó ứ nó tổng bây giờ là bây giờ ở đây ở bệnh viện này là khám bệnh đây nằm đây chứ bà nặng bây giờ cô cũng nói là cô cũng nhờ con đạo Phật rồi tài trợ cho đi làm bệnh viện cho không có tiền để mổ bác sĩ. Mà lúc trước con có nghe hình như có ai hỗ trợ cho cô tiền mổ tim mà sao không mổ? Không mổ bây giờ người ta cũng qua lo luôn rồi tại vì mình không mổ rồi. Đúng rồi, người trợ cơ hội đến mình một lần thôi chứ. Không ý là người ta nếu mà ta hỗ trợ cho cô người ta phải lo cho cô xong ca người ta mới ra chứ dạ không người ta không có lo người ta có nói thẳng với mình người ta chỉ cho tiền mình nhưng mà có người là nuôi hoặc con cháu hay là ai đó phải nuôi chứ người ta không có nuôi rồi mấy đêm nay đó giờ mấy đứa con trong này đâu hết rồi thì tôi ở với dâu đó mà giờ dâu. nó đi làm rồi tôi có mệt quá không có ai nuôi mẹ xin mẹ nữa mà nó nói để con chứ giờ bị gia đình nghèo khổ mà nó khó khăn nó còn nuôi con nữa để coi nó có giờ cô cũng biết cô không biết cô làm sao nữa hồi sáng thì cô cũng đâu có ăn cái gì được là ăn không nổi hay là không ăn tại ăn không nổi ăn không nổi bây giờ cô chỉ ăn cháo rồi bị bà nặng nặng cô nó không nặng chứ còn bây giờ nó nhức lâu lâu mới nhau mới được nhức nhiều lắm mình thấy không đâu những những cái à, hồ sơ bệnh án của cô đâu cái ngày mới nhất nào đưa con hơi thử không bữa hổm mà cô có đi à, cô có đi à, khám bác sĩ không cái này nè chú cái này là ngày mấy đây ngày mấy bữa nay ngày 10 phải không này ngày 10 tháng 10 hả à ngày 10 tháng 10 là Nguyễn Thị uh, Tiết Thành Lộc Kiên Giang là cái này là tạm ứng 80 triệu là cái này là là là, là hở ờ, quanh hai lá hả à thì cái này là giấy siêu âm hả dạ yeah. Dạ. bây giờ con chỉ mua thuốc uống bây giờ chừng nào mổ hay là sao thì cái đó là chờ cô gia đình cô quyết định cho con cô cô mới báo lên trên nữa chứ giờ cô bị nhức quá cô chịu không nổi cô đau quá cô chịu không nổi vậy thôi giờ cho cô có thuốc uống cho bác đau bớt nhất cho cô không phải là cho thuốc cô ngủ luôn cũng được cô chịu hết nổi bây giờ cô ấy quần quần cứ nói quần quần với hai cái mền với gói cũng như là chú lấy cái cây mà chú xôm xôm xôm xôm trống thứ nhất nó vậy đó chứ không phải là cô cô không điện ai đó. với là mấy năm nay cô gắng chịu đựng nổi nhưng mà mấy ngày nay là cô không chịu đựng được nữa ừ. cô mệt quá mà nó mệt là liên tục luôn hay là lâu lâu mới là mệt thôi thì bây giờ nó lấy lên nhiều là cô mệt nhiều như là xuyên nó tại cục máu đó bây giờ cô ngồi như vậy mà cô nằm xuống cô nằm xuống mấy bên đây trời nhiều lắm chú ơi cái tay vỏ lên là nó bị như thế nào nó lối đâm ra đây mà cái tay bây giờ là nó sụi thì đúng rồi bệnh nếu mà bệnh tim thì nó nó nó, nó mệt vậy đó mệt nó mỏi lông nói lên cũng như là cái cây mà đâm vô giờ cái đứa con trai bữa hổm là con trai của cô ở chung với cô đó hả cô ở với thằng cũng thằng kia cũng ở đó vậy thằng ở kia trên cô ở thằng này từ đó giờ nó lo cho cô từ đó giờ nói chung với chú một người nuôi một người ổng thì ổng có anh em ổng đâu mà cô thì cũng còn ai chứ mà anh cô rồi anh em ổng thì tốt anh em ổng thấy ổng bệnh mà ổng tiền lo giúp bây giờ rồi còn cô thì em cô sống vậy đó cô sống nhờ cô bác cô tiền nó cứ không ăn uống gì thì nó có tiền thì nó cho ăn có thì không còn cái hết tiền trọ tiền trại tiền nước tiền điện mà nó thiếu hoài rồi mà như vậy à, có đi làm không đi làm gì nổi hết hả cô á cô thì cái chú ăn còn nổi à. bây giờ ngủ không lộn ngủ đâu mình lộn thì cái chú chém bác ăn rồi cái thứ nó làm mà sao bây giờ cũng như vậy nó nhấc lên rồi vậy luôn dạ sao đi đi được là cũng may trời nào điện nó không cô ấy không mất máy hay sao hay là điện, điện thoại cô còn tiền không con của của, của ức nó một ngàn bạc cái to thuốc của mẹ ờ, để đâu đó mày mày mày, mày để đâu vậy cái to thuốc á đâu để đâu có không à. tiền cái tô thuốc của mẹ về tối đâu trời ơi mày bỏ đâu nói chị này người ta tới là hổ hỗ trợ tiền cho cổ mua thuốc nè mà giờ có thuốc ở đâu trời ở đây đi nè chú ngồi đây đi nè cô đi đi đâu đi đâu con đi gửi đây nè nó nói là tối nó nó nó nó, nó cầm tao thuốc rồi cho cái ông đó coi với coi nó nó có bỏ đâu. cái ông nào ở cái bên phòng trọ cái bên à dạ chứ ngồi đây chú đợi cậu cô nha dạ chỉ làm ở đâu vậy gần không ủa đó đó giờ nó nhanh không dạ, vô chút vô dạ. À, chỉ có học thêm là bữa à, sáu thứ bảy mà nó mới học thêm dạ, còn dạ. mấy ngày thường ờ, là, là, là nó không có đá banh là nó sẽ chừng tầm 6 giờ gì Ủa giờ chị làm sao mà chỉ về được chị? Không phải Thằng kia nó Nó Đi làm cái âm mình đó Rồi bà con bên nhỏ dâu á Tụi nó tối là nó kêu không để đến nhà cái ông chú nào chú kia xác lợi cho Rồi tối với coi thêm đặng với coi đó cho người ta có cho tiền đi thuốc mẹ không mà con đỏ Đó nhà con sắp lợi Bây giờ chỉ ờ, bên đó chạy về đây lâu không? Dạ, Khoảng 10 phút không? Dạ. Tại vì tụi con còn công việc bỏ tới nào cô xin hợp sữa cho cô xin hợp sữa xin cho cô xin hợp sữa đó cô sống bò cái này là hộp hộp hộp nhỏ nha 312 ngàn dạ. phải không có phải hộp này không dạ. đúng không dạ. rồi cứ ờ, giờ ở nhà dán tối tối bụng thì uống sữa vô nghe không Dạ thấy thì sao mà thấy thở hơi hớp vậy? Dạ, à, dạ. dạ thôi ở ờ, dán gì sức khỏe nha không? Dạ. Để, để con về nha. Dạ. Rồi chào gì?